mai ta gặp nhau đừng trách anh hững hờ tình thương ấy bông dáng ấy đâu làm ngơ chỉ là giữ cho nhau lối đi về sau chuyện xưa trong tim mình ghi dấu hương yêu đậm sâu dù tuyết lấp sóng vùi dù cây đắng anh vẫn muốn em được vui hợp tan trong nhân gian cảm xúc đổi thay mình chia tay lưu luyến vẫn còn đây thà để anh sống ở đây không em một mình mãi mãi chuyện cũ ngày xưa cũng đã an bài lòng đã quên em là ai đôi khi say mê mà sao còn nhớ anh là gì của em chỉ cần đôi khi anh mơ trong đêm em về nơi đây hỏi thăm vài câu cầm tay hao gầy gặp được nhau là duyên chia tay là nợ vì nhớ em nên phải quên phút giây mộng mơ yêu đậm sâu dù tuyết lấp sông vui, dù kẻ đắng anh vẫn muốn em được vui hợp tan trong nhân gian cảm xúc đổi thay mình chia tay lưu luyến vẫn còn đây tha để anh sống ở đây không em một mình mãi mãi chuyện cũ ngày xưa cũng đã sóng lòng đã quên em là ai đôi khi say mê mà sao còn nhớ anh là gì của em chỉ cần đôi khi anh mơ trong đêm em về nơi đây hỏi thăm vai câu cầm tay hao gầy gặp được nhau là duyên chia tay là nợ vì nhớ em nên phải quên phút giây mộng mơ tha để anh sống ở đây không em một mình mãi mãi chuyện cũ ngày xưa cũng đã an bài lòng đã quên em là ai đôi khi say mê mà sao con nhớ anh là gì của em chỉ cần đôi khi anh mơ trong đêm em về nơi đây hỏi thăm vài câu cầm tay hao gầy gặp được nhau là duyên chia tay là nợ vì nhớ em nên phải quên phút giây mộng mơ vì nhớ em nên phải quên phút giây mộng mơ